này thì có hai cái đầu chia lửa nó nắp bằng cái nắp đây phía dưới là sau tôi đã bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột chạy vào cánh phá dây điện ngoài ra bếp này cũng có hai tầng lửa nè các bạn có thể nướng đồ ăn mà không cần phải chở nhiều cái hộp nướng có hộp nướng mà bị nướng được làm từ nóc luôn đây chức năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem là chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ bật hết cả ba bếp lên ngọn lửa cháy xanh đẹp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 bếp này bếp nướng của nó cũng có đồng hồ hẹn giờ tắt bếp đây tôi sẽ bật bếp nướng lên để thử chức năng hẹn giờ của cái đồng hồ này luôn bếp nướng khi bật lên mặc định sẽ là 9 phút nè các bạn có thể tăng lên tối đa cho nó là được uh, ờ, 15 phút ở đây tôi sẽ để bước nhỏ nhất là một phút này đây tôi sẽ để về bước nhỏ nhất là một phút để thử chức năng này cho các bạn xem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 đi kèm với đó là sẽ có một đoạn dây sạc dài 3 mét để các bạn có thể thoải mái sử dụng nếu mà ổ điện chúng ta nó ở vị trí xa bếp đây chúng ta chỉ việc cắm vào cái xương sạc để sạc thôi còn cục sạc thì chúng ta cắm vào cái ổ điện để cắm ổ điện 220 của chúng ta ở nhà chúng ta sử dụng đó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 thì bếp này nó là dòng bếp cơ bản nhưng mà nó cũng có tích hợp một số những cái chức năng tiện ích giúp cho chúng ta có thể nấu nướng nó có thể giúp cho các bạn là chúng ta có thể nấu nướng xuống xuống ôm ôm bớt xuống đâu giờ nam nó đang tay đấy có tích hợp một số chức năng để ờ, giúp cho các bạn nấu nướng tôi cũng sẽ thử cho các bạn xem luôn đầu tiên ở bếp thái thì nó có chức năng nấu nước sôi chức năng nấu cơm và chức năng nấu cháo nè tôi sẽ bật bếp lên cơm nước này là chức năng nấu nước sôi khi mà các bạn sử dụng chức năng này á chúng ta nấu nước sôi nước trong nồi nó sôi lên thì khoảng 5 phút sau bếp sẽ tự động nó khóa ra cho chúng ta cái chức năng này á nhà thiết kế họ thiết kế cái chức năng này rất là rất là hay khi mà các bạn uống nước sôi thì các bạn thứ nhất á là chúng ta có thể giảm thiểu được cái tối đa cái khả năng mà chúng ta nấu nước sôi khi mà chúng ta quên tắt chúng ta chọn nước phim chức năng này thì nước trong nồi nó sôi lên nó sẽ diệt hết vi khuẩn tại vì cũng theo khảo sát vi khuẩn nó cần phải trong nước sôi 5 phút mới thật sự là chết hẳn được nên khi mà các bạn sử dụng đúng nấu nước sôi các bạn sử dụng chức năng này thì chúng ta có thể tối ưu hóa cái vấn đề nấu nước sôi được ở đây đến chức năng nấu cơm nè, và chức năng nấu cháo đây các bạn chọn nhanh lên chức năng nấu cơm nấu cháo này các bạn chọn nhanh lên các bạn chọn chậm quá thì nó sẽ chọn một cái vị trí bất kỳ đây tôi đang chọn chức năng uh, nấu cơm này chức năng nấu cháo thì các bạn bấm vào để chọn thôi còn đối với chức năng nấu cơm á tại vì ở bên nhật họ sẽ sử dụng những loại nồi nó dành riêng cho bếp ga để nấu cơm những loại nồi nó có giá bên Nhật là khoảng hơn 3 triệu nhưng mà loại nồi nó không có lưu hành nhiều ở Việt Nam để chúng ta mua và sử dụng thì ở Việt Nam thì chúng tôi khuyên dùng các bạn nếu mà sử dụng chức năng nấu cơm á, chúc bạn các bạn nên sử dụng những loại nồi nó có đường kính đáy nồi nhỏ hơn 25 cm và nó dày một nó dày một chút để đạt được hiệu quả nấu cơm nó ờ, ngon nhất ở đây sẽ trở về chức năng nấu nước sôi để thử cho các bạn xem còn ở bên bên phải thì nó có chức năng rang và chức năng chiên đây chức năng tích hình của hình số 3 cái phím màu đen hình số 3 này là chức năng rang tại vì như tôi giới thiệu bếp có que cảm biến đấy nồi nó sẽ giới hạn cái nhiệt độ của bếp là từ 250 độ C nó sẽ tự động khóa ra để cho an toàn vì thế khi mà các bạn cần rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao các bạn bật bếp lên bấm dưới nút này trong vòng 3 giây để nó sáng đèn lên này đó nó kêu bíp bíp như thế này thì que cảm biến nó sẽ tự động tăng cái mức hạn của bếp từ 250 độ lên hơn 300 độ C các bạn có thể sử dụng cái bếp này để rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao mà không có lo sợ nó bị kìm hãm nhiệt độ còn ở bên kế bên là chức năng chọn nhiệt độ chiên này nó sẽ có ba cái con số nhiệt độ mặc định của nó là 160 180 và 200 độ C các bạn chỉ việc di chuyển cho cái đèn nó sáng đến cái nhiệt độ chúng ta cho là thích hợp với loại thực phẩm mà chúng ta đang chiên thì bếp nó sẽ tự động bảo lưu ở nhiệt độ đó giúp chú giòn hơn không có lo sợ bị cháy khét ngoài ra thì như tôi giới thiệu bếp này nó có cái bếp nướng có hai tầng lửa nè hai tầng lửa một tầng lửa trên áp xuống và hai tầng lửa hai bên các bạn khi nướng đồ ăn chúng ta lưu ý không có nên đặt là tàu tạng thịt một tạng đồ ăn lớn vào cái ờ, vị nướng này nó sẽ ờ, không có đạt hiệu quả cao chúng ta nên cắt đồ ăn nó nhỏ nhỏ ra đặt vừa vặn vào vị nướng sau đó chúng ta tưới một ít nước vào khay nướng để khi mà chúng ta nướng hơi nước nó sẽ bốc lên nó làm mềm thức ăn thực phẩm chúng ta nó không có bị khô cứng cũng như thực phẩm chúng ta nó sẽ chín đều hơn mà chúng ta không có cần phải chở nhiều ngoài ra khi mà các bạn đang sử dụng bếp ga nồi điện nhật này chúng ta gặp vấn đề cái lượng ờ, chúng ta gặp vấn đề ví dụ chúng ta đang nấu nướng mà ngọn lửa nó bị đỏ cái đó có có nhiều lý do xảy ra cũng có thể là do cái bình ga chúng ta đang sử dụng nó bị hết ga làm cho cái lượng ga nó bị yếu nó làm cho lửa chúng ta bị đỏ hoặc là cũng có thể là do cái van ga chúng ta đang sử dụng nó không phù hợp với ga nồi điện nhập này thì chúng tôi có bán kèm một cái van ga 50 lớp như thế này giá là 130 nghìn đó là giá chúng tôi hỗ trợ các bạn để sử dụng kèm với bếp vì ở một số nơi bán khác